ờ bảo vệ đi bảo vệ bảo vệ đi bảo vệ bảo vệ đi bảo vệ Bà quyết cô rồi, tao bị bị quyết cô rồi Bà về đi con Ừ Bà về giang đứng chạy chạy luôn đứng chạy chạy luôn cái thắng dịnh rồi đứng chạy chạy luôn đứng chạy bà qua cho mày bà qua đứng ra đi lại đi bà đứng chạy bà bà từ từ bà về bà bà về bà ờ bà bà bà đi bà ở chứ bà này bờ vậy nè hai tay bò vậy nè ừ à, à. trời ơi cùi vấp cùi vấp quá à, anh ơi ông đi té không hay ra được ông đi té không